Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với channel lcsm 12 Gaming. Hôm nay lại là một con game à không phải lại là, hôm nay sẽ là một con game mới. Mà mình vừa mới tìm được uh, bản Việt ngữ của nó. Con game này thì uh, trước đấy mình đã chơi bản tiếng Anh rồi nhưng mà chơi thì chỉ là trải nghiệm uh, game một chút thôi chẳng hiểu cốt truyện gì cả thì hôm nay có việt sắp rồi có phiệt phần việt hóa rồi thì chúng ta cùng khám phá xem tựa game Metal Gear Solid 5 này câu chuyện của nó sẽ là gì nhé thôi không dài dòng nữa thì chúng ta bắt đầu thôi press and key ok Đấy, có cả phần tiếng Việt ở bên ngoài luôn Nhưng mà nó lại không uh, ờ, Dịch hết Ấy nhở Không dịch hết uh, hết mấy cái phần option này nhở À mình phải vào chỉnh Ở đây mình chỉnh tiếng Việt rồi Option nó trước các kiểu bên trong là nó có tiếng Việt hết Để cho mình chỉnh Hỏi mình nghĩ là ổn Rồi Thì ờ, chúng ta start game luôn nhỉ Ok, chơi ở mức độ trung bình hay là mức độ khó Giải cứu con tim Giải cứu con tin Chico Và mục tiêu Pass Khỏi nhà tù Hải quân Mỹ Sau đó rời khỏi khu vực bằng trực thăng Y à, Đây là cái gì đây? Mission Select À, đây là từng phần của nó à Mình phải chơi phần này trước mình lâu, mình cũng chơi tựa game này lâu rồi cho nên là Quên hết rồi Ô nó chỉ mình cho mình chơi ở mức trung bình thôi à Ấn ờ, nút Y không đổi được ấy à AD Không đổi qua được Tab khó Ok Vô game luôn Có vẻ nó sẽ chơi theo từng map thì phải Trong một kỷ nguyên mà thế giới vẫn bị chia thành phương Đông và phương Tây. Sports. Cái gì? Sports là, là một tổ chức à? Naked Snake. Theo lệnh từ chính phủ Mỹ, học trò cuối cùng của Sports là Naked Snake. Yeah. À, mình đọc muộn quá, không kịp đọc hết. Sports đã dùng Snake chắc chắn rằng philosopher Legacy cái gì đây? Thôi, tình hình là anh em uh, tự đọc nội dung nhé. Còn nội dung nữa không? Trong khi đó thiếu tá Zero, người đã từng làm việc với Snake tạo ra đơn vị đặc biệt Fox, đã sử dụng Philosopher Legacy để mở rộng. À, có vẻ như cái đấy là một cái cái cái cái hệ thống hay là cái gì đấy đúng không ok gợi ý sống sót trong khu vực của địch thứ hai là nếu bị phát hiện kẻ địch sẽ gọi tiếp viện và cố gắng bao vây bạn khi chiến đấu đừng để bao vây tránh bị tấn công từ phía sau. Ok. Nếu kẻ địch không nhìn thấy bạn nữa, chúng sẽ tập trung vào vị trí gần nhất phát hiện bạn. Để tránh giao tranh tốt nhất, không nên ở yên một chỗ quá lâu, xác định vị trí bị phát hiện gần... Ờ, ok, cái này là hướng dẫn thôi. Tình hình là chiến luôn này nhỉ. Bắt đầu nhiệm vụ nào. Ờ... Hay gieo cái gì đây? Uầy, đây là câu chuyện có thật à? Origin, original story này Dựa theo một câu chuyện có thật thì phải Được viết bởi Mấy cái ông này Có vẻ như Toàn tên tiếng Nhật Uầy, game ờ, đồ họa đẹp phết đấy à, Đây chỉ là đoạn phim nó mới đẹp nhỉ Biết game có đẹp không Chơi lâu quá rồi Không nhớ nữa Đây kiểu đang kiểu như đang vào intro của, của phim ấy Đây là những đoạn giới thiệu này Của người viết uh, chuyện rồi cả designer các thứ Đồ họa các thứ này Nó nói ra hết rồi Đừng lo Ta luôn giữ lời Ô cái thằng bé nào đây Đây Là của nhóc Uầy cho cuộn băng Thằng này đang đeo tai nghe à Cho cái đài này Máy, máy phát băng này Cho nghe cái gì đây Vào vai kẻ phản bội thế nào hả? Còn chơi trò chiến tranh, giờ cậu đã một đàn ông rồi, anh lính. Chico à? Đây là Chico à? Ricardo Chico. Thế nhiệm vụ của mình là phải cứu thằng này. Hãy chuyển lời thăm của ta đến sếp của cậu sập nhanh quá mình còn không kịp đọc ờ à, đoạn này lại uh, kiểu giới thiệu tiếp nên ờ, không có dịch ui mấy con chó này xôi ơi nhìn lực thực sự ạ à. Ngày trước chúng tôi nhận được báo cáo rằng Pat vẫn còn sống. Cô ta còn sống. Một ngư dân bị thấy cô ta trôi giạt. Vậy kế hoạch là gì? Bịt miệng cô ta trước khi thỏa thuận. Không, tôi có ý tưởng khác. Những người bạn chúng ta sai nghi ngờ Pat trên cô ta đang, đang giữ để thẩm vấn. Chúng tôi thật tuyệt. Mẹ, sập nhanh quá. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Passa's leak. We're an army without a nation. Đây là phần 5 rồi, không biết là phần 1, 2, 3, 4 như thế nào. Mình chưa được chơi. Mình chưa chơi mà đã chơi phần 5 luôn rồi. Vì cái game này à, trước là có một ông em của tôi đã tặng cho tôi. Nó bảo là game này hay lắm anh ạ. À. Thế là nó mua tặng tôi con game này. Và trước đấy thì à, là bản tiếng Anh cho nên là chả hiểu cái mẹ gì cả. Giờ bản tiếng Việt thì đọc sắp không kịp luôn. quét cái gì rồi xóa mẹ mày hiện đại vậy xóa sơn luôn thế là thành máy bay khác luôn Schoolface uh, ờ, thằng uầy hôm nay bị biến biến biến dị à này nó lại nói đến vụ gì bom hạt nhân gì đây ông này nhiễm phóng xạ biến dị à sao uh, mặt ông này ờ, nó ghi mặt skull là là là là, là, là xương đúng không? à đó kiểu bộ xương ấy đúng không khuôn mặt bộ xương Đấy, gọi là, là đại loại là khuôn mặt đầu lâu đầu lâu đầu lâu skull là đầu lâu skeleton nó phải là bộ xương mọi của intro này hơi lâu nhá mục tiêu còn lại đó là Chico đang bị giam cùng phun với Pass lần điện đà 40 giờ hãy tìm cả hai đem họ sống sót trở về đợt nhập khu trại từ mỏm đá Chico Pass rồi báo cáo tại địa điểm hẹn trước HOF Ông này vừa thả cái gì đấy những cái những cái cái cái cái cái đồng này là cái gì đấy ông này vừa xóa cái chữ XOF ở trên máy bay xong rồi thả logo đây luôn đây rồi đây rồi đồng chí tôi đây rồi tôi đang leo núi We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. Này đợi ông chùm kia đi xong bắt đầu mình mới đợi đoàn máy bay của ông chùm kia đi mình mới bắt đầu leo từ vách đá lên để cứu thằng nhỏ. Ôi trời ơi, cẩn thận nào tôi ơi Đá rơi vào mặt anh quay phim bây giờ Anthony Del Rio, James Horan, Christopher Randolphin, Randolph ra ở phía trước trại giam. Tuyệt lắm Snake. À, chúng ta là trong vai Snake. Sợi rồi. À, đeo còn Night Vision. Chất chơi người rơi vãi nồi. Ờ, chột một mắt luôn. Snake là cựu anh hùng đã từng được biết cái gì đây Sẽ là cựu anh hùng Ôi rồi ôi luôn Ôi Mẹ máy bay đi qua trên đầu thế mà không nhìn thấy thằng này à Điêu sự ép để dùng ống nhòm ui tốc độ chuột cao quá từ từ từ anh phải chỉnh lại cái um, điều khiển một tí điểm ngắm giữ điểm ngắm là sao độ nhạy chuột hai thôi mình nghĩ là hai là hợp lý ấy. Ừ, rồi bao được ok là ồ giữ để ngắm này Hóa kệ Ui, cái ống ngắm ấy thế nhở? Tab là xem map à? Y là la bàn đã bật. Ok, xem từ trên xuống có vẻ dễ hơn này. Uầy, wow, phải di chuột để chọn à? Bây giờ mình sẽ phải đến trường chuyển động này trước đúng không? Đúng rồi, có vẻ như là đến đây trước. Uầy, đồ ảnh trên không x À đây là kiểu dạng bản đồ Còn đây kiểu dạng ảnh vệ tinh Ok, ma gọi V V là thu phóng Ok, mình sẽ phải chạy lên trên tận trên này Y ở chế độ la bàn Là nhìn theo kiểu xéo xéo này một ba để chuyển ấy à Đây rồi Nhiệm vụ đây rồi Route Zeros Tới khu vực nhà tù cũ Mở băng cassette Không có băng Thế phải đến chỗ thằng bé kia để lấy cuộn băng vừa nãy rồi Ok mình đánh dấu xong rồi đấy nhỉ Thoát ra là gì? Là tab ok bây giờ đi theo cái cái dấu đó đánh nhưng mà có tròi thằng tháp canh này mình có 210 viên đạn và 30 viên trong trong băng ui à nó chiếu vào đây à nó đang chiếu đèn này từ bây giờ mình sẽ cần phải um, Hạ thằng này thôi nhở Ok Đèn chiếu lên trời luôn rồi Khẩu này có giảm thanh Đi kiểu sát thủ này phải có giảm thanh mới được anh ạ Ơ, cái chạy à, tắt bật à? Không phải giữ à? Tùy chọn Điều khiển Tự động chỉnh ngắm bật Điểm giữ ngắm dung À cái này chắc là Loại điều khiển Ồ, oh, cái này điều khiển ấy rồi Bằng tay cầm rồi tốc độ cam dùng lock cam cài đặt hiển thị bật hết cài đặt game chế độ quay chậm bật luôn ok chắc là những cái tình huống nào mà kiểu nó xuất sắc ấy thì mình sẽ được những pha quay chậm độ sáng màn hình ok cho 7 đi cài đặt đồ họa rồi không có gì đặc biệt cả tiêu chỉnh nút bấm đây rồi đổi chạy và trượt ship lại trượt nữa đổi giữa đi và chạy control đổi thế là c e hành động lặp lại liên tiếp space né tránh à đây ôi à ôi giờ dậy ở gì What? vô ích xong rồi đéo dậy được luôn <laughs> à giữ phím chạy À Bình thường là mình đang chạy rồi Giữ ship nó chạy nhanh hơn Còn nếu muốn đi bộ thì phải giữ Control Còn nếu mà muốn Ô oh. C là À C là ngồi C là ngồi Giữ C là bò luôn Cách là nhảy vội Ok Ơ à, Từ từ nhá À đây Ô thế sao vừa nãy nó lại bị kiểu nhổm dậy nhỉ Ok sát thủ này Đến khi làm nhiệm vụ mới bắt đầu trên ninh ạ <laughs> Rồi leo lên thang à Ồ, oh, cóng cóng được cái xác đi chỗ khác này. Thôi, để nó trên này đi. Ơ, à, thả nó xuống cái gì? Đây, sự R. Thằng này lính gác không có gì để lút à? Tình hình mình phải vào trong rồi, bắt buộc phải đi vào trong rồi. Nhưng không leo được vách đá này đâu thì phải. Ở đây, đây Có nút trèo đúng không? Ờ Đây, đây, đây Đi được, đi được Không đi được, hơi phế Game này game rình dập anh em ạ Ui à Có xe đi tuần trong bụi thôi Ui Mạo có thằng chiến tháp canh Đi vào vùng sáng này là là là Ăn ăn loèn luôn này Chói quá Đi vào vùng sáng này là bị lộ luôn này Cái đích rơi khỏi khu vực Ui lộ lộ rồi Ôi nó Nó gọi người rồi Bắn hỏng đèn xong rồi giờ nó gọi người rồi Kiếm cái bụi nào rậm rậm nấp đó Nó báo tôi bị tấn công này Má game thật quá Ôi nó ra check cái chỗ cũ của mình kìa 24 mét Ô bắn không trúng à Ôi Mẹ sau hòn đá Fuck Hơi tốn đạn nha Từ bây giờ mình phải xấu xác thằng này đi nữa được Con ô tô kia chưa thấy quay lại Không, mẹ súng này có tiếng Mình đang cầm giảm thanh mà Không thể lấy được Anh có thể dùng droid để xem tất cả các loại dữ liệu hành động Bản đồ mục tiêu Vị trí mục tiêu hạ cánh có vẻ như là mình sẽ mình đi một vòng hết chỗ này xong mình sẽ quay lại chỗ này để mình ờ, té thế vậy ôi con xe kia đéo thấy ấy rồi mẹ hạ mấy thằng trên tròi này mới được ờ, quay đèn ở đây rồi nhà đèn nó chiếu ngay ở dưới chân tháp thôi ui không có khẩu ngắm khó chơi quá máy thế nó chết bên trên nhà mình bắn bắn hỏng mất đèn này có bị lộ không nhỉ ui mà có thằng ngay đây luôn ạ à. vãi cờ cứt Headshot luôn ủa có một thằng ở phía xa xa nữa Bây giờ nó nó mà thấy thấy sát thằng này là ấy này. Mãi nhiều tháp canh đấy nhở. Ôi Sao Sao lại có tiếng súng được Mẹ không có giảm thanh à Bình thường đang bắn giảm thanh mà nhở Tự nhiên quả vừa rồi nổ súng ạ Quả vừa rồi súng nổ là sao Ui à Uầy Mẹ slow motion đỉnh vãi nồi ạ Từ từ Nhưng mà tự tự nhiên bị mất giảm thanh là sao Ơ à, mình ấn lúc nào nó, nó giảm thanh đi à Tự nhiên lại có tiếng súng nhỉ đang bán giảm thanh ngon mà Ui, ui Chết tốt bé à. Lộ rồi <laughs> Ơ kìa Nằm xuống men Đang định dọn xác mà Đờ phát Nó báo động rồi sau mà men nhạc căng quá ui à ui à vào đây check luôn này thì chạy rồi Không cho mày đi báo Ui ui ui ui ui ui ui ui ui Thằng kia nó Thằng kia nó đi báo được là hỏng là là một cả một đàn đàn xe đến đấy bố mày làm siêu nhân luôn mày chơi chiến luôn lén lút làm chó gì đúng không anh em chơi nó phải chiến Bao giờ hết còi báo động này ô, Mẹ mình đi quá rồi Phải rẽ vào bên này mới đúng Chạy mấy bước lại đi quá được Tự nhiên súng mất giảm thanh là sao ta Ô Đã bị thằng nào phát hiện nhỉ Mẹ trâu thế Ngoài à mà tự nhiên đang đang chơi kiểu rình dập lại thành mấy game hành động rồi. Game siêu nhân rồi. tiếp tục hiện trạng còn tuần tra bình thường oh, ok Điều tàu ba đây Có tiếng súng nổ ô, oh, mình hack được cái hệ thống ra, uh, radio của bọn nó à Sao nghe thấy bọn nó báo hiệu này nhở Mọi ai đã đeo có giảm thanh thì chơi mẹ súng này đi To cho nó chiến Bây giờ phải vào đường nào nhỉ? Đây rồi Ô oh, không mở được khóa à? Mở hết khóa cho bọn tù tội này đi Ở đây rồi Gặp Chico rồi Đang nghe nhạc Ôi bọn này mẹ bị bịt mắt xong bây giờ cứ kêu cứu ạ Mà mà kêu to để chúng nó bọn lính nó đến à Cái thằng dở hơi Bây giờ phải cõng thằng này đi à Ok, đưa ra vị trí mới đánh dấu Mẹ mày, mấy thằng này kêu la quá trời ạ à. Bố mày mở cửa cho rồi đây Không chạy đi, cứ cứu tôi với, cứu tôi với thôi Đừng có chạy lung tung Kêu bé thôi Mẹ mấy thằng điên này Tao đéo cứu nữa bây giờ Ừ. Rồi mình có thể hỏi hỏi chuyện được mấy thằng tù, tù nhân này không nhỉ? Bỏ hàng này xuống đây đã. Đưa tôi ra khỏi đây á. Bọn này đều không đi được ạ. Mở cửa cho hết rồi nha, bọn này đều không đi được. Không tự đi được. Ok chạy xuống ngay bên dưới này Ui Ui Ui Ui À Khẩu này bắn bắn, bắn thuốc ngủ Ôi sao nghe thấy toàn tiếng cười này Ok, thả thằng này xuống đây. Ui rồi Tiếng gì vậy? Thế là thằng này cứ nghe như thế mãi à? Cô ta chết rồi. Ơ, à, tưởng mẹ thằng này. Mẹ quả âm thanh kỳ lạ thế nhỉ? Tù nhân mà sao lại phát ra âm thanh kỳ lạ thế nhỉ? Quay lại chỗ này à? Đéo. Chúng ta sẽ phải đi một chỗ khác chứ đúng không? À đây là khẩu súng của mình à? Ờ từ từ Phải phải cho nó nằm ở đây chứ Mẹ mày trời đang mưa ơ à, Bỏ thằng này ở đây đúng không Thôi mình lên trên này tiếp Cuộn băng có chứa manh mối à? 1 Địa điểm pass được hộ tống P Có tiếng xe đến ừ, Mình tưởng là tiếng xe của bọn này chứ Uầy, tóm tắt nhiệm vụ Mẹ nhiều nhiệm vụ chị Nhạc từ căn cứ Bản khí âm Nhiệt khí Nhiều lắm Có tiếng xe Mình tưởng xe ở ngoài Mình vội vàng mình tắt đi luôn ạ à. Chưa kịp nghe xong Ờ à. Sao nó nhìn thấy nhở Ngủ lắm con trai Thằng nữa Đéo được, khẩu này tiếng vẫn to ạ à. Ồ oh. Ép là để ấy à Ờ à. Mẹ mà cái giảm thanh của mình đâu nhở Ảo thật đấy map để à? Ok, để ngắm à. Dọn xác mấy thằng này vào đằng sau này cũng được. Ôi! Cái gì vậy anh trai? Em đang xem bản đồ mà. sọt luôn Nó gửi quân đến liên tục này Từ hôm bây giờ mình phải đi đến chỗ nào nhỉ? Khu vực hạ cánh Hình như để để để thằng Ơ à, Chết mẹ rồi lộ rồi Quân nó đến tiếp liên tục ạ à. Ra quần què tự mình để thằng này sai vị trí rồi Thả nó ngoài mưa này mới đúng Thả đâu cũng như nhau này Chưa được à Thôi thế thả nó lại vào đây đi Lòng hoàng quá tám trên 19 viên không ngủ Chạy như được mùa Ủa, lại có hai thằng mới ở dưới rồi ném kiểu đéo gì nhở Ui nó ném lưa u Mày à mà đông thế ném lựu gì ta Ờ À đeo night vision à Ok súng này có thể tắt đèn đi được không? Này vision khó nhìn quá Vẫn đang báo động này chạy vào đây như một mẹ vị thần luôn Sợ cái chó gì Mấy thằng nhóc Ở đây rồi Có thằng ở gần Ơ không check đúng chỗ là được là thế nào Vác thằng này đi theo mẹ mày Đỡ đạn được không nhở ngủ đây à? Chưa chết à? Ai súng bắn gần thế Phá hết mấy cái đèn này đi mới được mắt ngóm Ồ, oh, xuống lục Ít mic không, không lấy được là sao nhỉ Mấy cái đèn pha này chưa bật Đổ bắt cái Cái nồi gì vậy Ui, ăn cứt rồi Ai Bắn thủng đít tao rồi Mẹ mấy thằng này Đéo có nốt trèo nữa chứ Trời đất ơi Trời nó bao vây rồi Phải làm sao bây giờ Trèo lên tròi dại quá Chạy thôi camera Mà Có cái camera kia nó nhìn thấy á Fuck Nó bắn được mấy cái, cái đèn cao nhỉ Ui, có xe tăng này Đây rồi, tình hình là mình Chắc còn phải chui ở đây rồi Ờ đéo phải Kho Kho đồ thôi Demerer À Vừa nãy mình có hai, hai, hai súng Một súng bên trên một súng bên dưới đúng không À đéo phải Khẩu này thay khẩu súng lục rồi Đấy nó phải giảm thanh như này mới được chứ À cái giảm thanh bị hỏng đúng không Đúng rồi có độ bền này Có thanh độ bền ở dưới ờ, Vừa đấy mình bắn hỏng hết giảm thanh rồi Thảo nào Mẹ súng đang giảm thanh ngon Tự nhiên bị hết giảm thanh bắn lộ luôn Ồ oh, Có một cái lỗ Chả điểm gì cả Mình đang đi đâu đây này, Đi bên này chứ đúng không úi có người có người có người Cái cột sóng à Đéo bắn được ạ à? khổ khẩu bắn không tới bắn gần thế nhở mấy khẩu này bố mà lái xe tăng mẹ mày bây giờ Kiểm tra không thấy khu vực không thấy gì cả bạn chuẩn bị chết rồi đấy bạn ạ over. Vác thằng này đỡ đạn á Đường vào đâu nhở phải, Chắc phải trèo lên trên rồi Chắc cái điểm này ở bên ngay Điểm sân bay này ở ngay bên dưới Có vẻ như là dưới hầm thì phải Mình đến khu vực này vẫn chưa thấy cái gì cả mã cái đường này chỉ để đi như này thôi á Bố mày đi đường bên dưới cho nhanh Đi luôn cái cam chứ Xong ra an ninh mất tín hiệu Đi kiểm tra đi ấy à Rồi ê à nhìn thấy tao rồi một viên vào mặt ngay quá mấy con chuột này mấy con chuột này có giết được không Vẫn không có dấu hiệu kẻ địch Camera thì bị bắn Mình hack hết mẹ hệ thống thông tin liên lạc của bọn nó rồi Ây à Shotgun à Có 7 viên nhạt làm chó gì Không phá được điện Để chạm phát điện đúng không Mẹ đi đàng hoàng lên đèn quay quay với chúng tôi cái này là lên sân thượng mà bị ốm rồi thì về nhà nghỉ đi ra trời mưa làm gì em ra đứng mưa làm gì em ơi để rồi bị bắn sấp mặt loèn luôn xìu ngay Ui nó đến check ấy, Đi nhanh đi nhanh đi nhanh nhanh nhanh Ôi kìa Mở nhanh nhanh nhanh nhanh nó đến bây giờ Ủa là là. Có silent luôn ô oh, cái này chỉ kho kho đạn này à Đã đến nơi Bắt đầu kiểm tra khu vực Over ô, oh. Kiểm tra kiểu đéo gì vậy Kiểm tra kiểu gì vậy anh trai Tình huống bất thường Vãi nôi Mình bắn Mình mình bắn chết thằng ấy rồi Bây giờ nó sẽ kéo một đống quân đến Nó sẽ kéo một đống quân đến kiểm tra Đồng đội chết ở đây Chắc chắn kẻ địch đang ở gần Sao nó tìm thấy đồng đội chết ở đâu nhở Hay quá ta Bố phải giấu hết xác đi rồi cơ mà Đây lên trên tròi rồi Có người chết Ok luôn Đấy được một cuộn băng đã Nạp đạn full Mấy cái thông tin bị tao nghe thấy hết rồi. Cuộn băng số 2. Ô thế là thằng Chico là cầm cuộn băng số 3 à? Nghe 2 phút liền á, đéo nghe đâu. Tao làm nhiệm vụ tiếp đây. Anh là siêu nhân không cần phải tìm manh mối mẹ mấy cái cao áp này mấy cái điện cao thế này đều bắn được à ồ có thằng này sửa đít luôn headshot này Không có dấu hiệu kẻ địch Lại rút lui Tao nghe thấy hết rồi men Cái này ấy sắt luôn rồi Ấy sắt vào rồi đây đây đây đây Hình như là phải mở cửa sắt này thì phải You can fire its weapon too. Check the pause screen for details. Ôi chết mọa rồi Có đúng là lái xe tăng vào đây không vậy? rồi đây là đường ra để mình để để mình lấy xe tăng rồi thế nhánh này là đường lên thế chắc chắn nó phải đi tiếp vào đây rồi đây là đường lên rồi anh em ạ đèn quay quay pass đây rồi Phương Anh Z đây rồi Gián điệp hai mang đủ đéo thì canh canh lòng đéo ấy nhở có một thằng chết phát phải huy động mẹ em cả quân đội đi lùng sục mới được chứ đi tìm không thấy lại không có gì lại quay về nghĩ tốt ạ à. Rồi khiêng con này lên Đừng cái gì ấy Anh có làm gì em đâu Nơi hạ cánh Số nơi hạ cánh là sao Không biết toi mình À khu vực hạ cánh mình có thể mình có thể tập kết những đứa này về những cái khu này để trực thăng có thể đón thì phải. Thôi cứ đi ra khu xa xa bờ sông kia hợp lý nhất này. Biết đâu trực thăng xuống giữa mẹ doanh trại này. Lính tinh nhuệ nó phải thế. Em ơi Các em nhìn thấy anh chỉ có đái ra máu thôi Ồ, oh, bây giờ mình sẽ phải lên xe tăng à? Lên xe tăng để ra Không được nhỉ Đang chở người Tôi đút vào cốp kiểu gì Giết tôi đi What the hell Xe tăng này không có cốp rồi Không đút người vào được không Đang đang đang cõng người không đi xe tăng được À đây, Cho lên xe ô tô con được này Xe tăng không đi được Phải xe đi khó thế Ui à đang khi động khiếp hay nhỉ Bắn gà lắm em ạ Đi lính mà bắn này mất hết Ê à Chết rồi Xuống xe đi Chạy thôi Cứu được người rồi Let's go, baby Ô, oh, điên rồi Ô, oh, phải tập kết về đây à? Hóa lên <gasps> Đạp vào con này Ơ, oh. Ờ à, Sân bay đây rồi Khu vực hạ cánh Thế bây giờ làm cái gì để gọi máy bay Ô anh phải đưa hai đứa này lên trực thăng Fuck trực thăng ở đâu Man. Xe bốn bánh. Khu hạ cánh. Khu vực hạ cánh. Khu vực hạ cánh này màu đỏ. Có vẻ như là khó hạ cánh. Phải đưa lên trực thăng Mà trực thăng ở đâu ta Men Phần này trước chơi rồi mà sao quên được nhở? Thôi cho bọn này vào chú mưa đã Đi tìm trực thăng đã Tao hiểu phải đưa lên trực thăng đưa vào chỗ nào nhỉ Ui Cái lùm mía sọ luôn ấy à em không trúng à ờ kìa toàn ấn nhầm lựu đạn ném gần vậy ui ui ui lôi cả xe tăng vào đây rồi ăn cứt rồi anh em ơi thế bắn công khai Cầm súng này bắn cho xa Mẹ ai chúng mày Ủa bắn không hỏng xe à Ơ à, kìa Toàn ấn nhầm ừ, Toàn ấn bật nhầm Night Vision thôi Cầm lựu mà này cháy chưa rất chi là láo bố láo bố lếu cõng thằng này đi mẹ mày né đạn Bác thằng này đi đỡ đạn này Ôi, mẹ bỏ không? Chậm á Bố mày chơi kiểu siêu nhân Mẹ mày tìm trực thăng ở đâu nhỉ Cái đèn đèn sáng màu xanh không không bắn được hay sao ấy? Ơ kìa Rồi Phá tan nhà giam này rồi Nhà giam này không có ai nữa rồi mấy cái này bị ấy mấy, mấy cái này là nó có cái cái lông sắt rồi mà máy bay ở lấy ở chỗ nào thôi ui mày vẫn còn sống à Ai cho mày sống Báo động ư Ọc con lợn Phá đảo mẹ nó nhà tù này luôn Đây, đi vào trong ấy rồi Ồ, ở đây có điện gì này Đây rồi Chắc là phải vào đây À vào đây để ngắt điện ra ấy Ngắt hệ thống điện đèn Đáng lẽ là mình phải vào đây ngắt điện trước Để đỡ cần phải đi bắn bóng đèn Ngắt hết điện rồi Ngắt hết điện rồi xong bây giờ làm gì Rồi con game này leo trèo cũng ác phết nhở Lấy xe tăng đi càn quét à phải đi đâu Anh em phải đưa đưa hai Đưa hai đứa này về Đưa hai đứa này về về về chỗ đánh dấu kia là đúng rồi mà nhỉ à, Anh phải đưa họ lên trực thăng kiểu gì nữa Ờ ngắt hết điện rồi mà sao điện vẫn vẫn sáng vậy Rồi cái trại giam này có mấy thằng lính Ôi phá đảo luôn rồi Chưa được bắn xe tăng Có mỗi mấy thằng lính á, Anh phá đảo luôn rồi Tớ bèo chưa biết gọi chức năng về gì đây Lấy người ra mỏm đá này Là đúng mẹ này Lên vai Bố ném xuống biển hết Hình như con phải phải phải bấm nút gọi trực thăng thì phải. Ủa ném mẹ ông biển hết. đây chỉ cô và Pass lên trực thăng men trực thăng đâu men? À đây đây đây đây đây Gọi trực thăng đây, helicopter đây Ôi rồi ôi luôn Thế là cứu được hai đứa này nhá Thế là xong, easy Nhiệm vụ tưởng thế nào Nhà tù này cũng hơi hơi yếu đuối nhở Nhốt người không kỹ yêu lắm Đứa này thì giờ dưới một cái tầng hầm Có mỗi tầng Thằng này thì Thằng nhỏ bị nhốt ở Nhà tù Lộ Thiên Ờ, nhận được tín hiệu rồi. À đây, đây, trực thăng đến rồi. Đến hạ cánh đi còn gì nữa. À? Ok Rồi Ừ. Phải đưa từng đứa lên à? Lại còn thế nữa. Game chi tiêu thực sự ạ. À? ơi ếch, ếch. Chưa, chưa, chưa, con thằng nhỏ, con thằng nhỏ, con thằng nhỏ. Phải ấn nhầm. Tiến một bước nữa có thể rơi xuống biển ông ta. Ok, easy Giải thoát con tin thành công Uầy, còn ngồi ngoài canh nữa Kiểu máy bay bay lên cao rồi mới bắt đầu quay vào trong Thời gian chiến đấu 74 phút Không thể tải lên thành tích hãy thử lại Đồng ý Ờ thôi Không tải lên được thành tích thì thôi Chắc là tại bản Việt hóa cho nên là nó Nó không ấy được Chỉ chơi offline không không gửi thành tích lên online được C à Hơi cùi nhỉ không quay chậm không tù nhân giải cứu 2 báo động trạng thái chiến đấu 9 lần trừ mất con mẹ 2.700 điểm tù nhân được giải cứu thời gian chơi càng lâu càng điểm còn thấp à trực thăng bị mất hmm. hạng C hạng xoang Cày thật À thì ra game này chơi kiểu lấy thành tích Hình như con này về sau chết rồi Có gì trong bụng con này thì phải Mình nhớ không nhầm nó như thế Ui ôi ôi Bây giờ mới lộ ra À đúng rồi có bom Có bom trong bụng con này May mà thằng này phát hiện Mẹ bọn này nhét bom vào trong bụng con này luôn ạ. Cô ta bị phẫu thuật rồi. Ui, ghê vãi nổi thề đoạn này ghê lắm nha mọi đoạn này móng me bé bét nha không biết là, là up up video lên có cần phải che lại không đây ui cắt chỉ luôn ạ ui mổ bụng sống không gây mê ui khiêu chỉ kìa Bọn này đỉnh nhở Ồ, ờ, oh, quân y ở trên Ui Fuck Ui à Cắt cắt cắt Hộ banh hộ banh Ông này thọc tay vào lấy Kinh khủng khiếp đàn tấn lợn Ui, mẹ mày tim gan khèo phổi Ui con này đau Càng dễ càng đau thế, đoạn này đau vãi trưởng ạ à. Ui Ui Thọc vào này kiểu sót vãi đáy Thề Tưởng tượng thôi đã thấy sót rồi Mà không tí thuốc mê nào ạ Ui Bây giờ còn phải xếp lại Mẹ mày lòng phèo các thứ nữa Hình như không nhầm còn mấy giây ra Vứt ra phát nổ luôn ơ, à, không nổ à khâu lại vết thương Rồi khâu lại xong rồi Lại có điện từ tháp điều khiển Ui, cái gì đấy? Sao lại có có thuyền cháy này? Ui, giàn khoan bị tấn công rồi Tàu chiến nó kiểu cháy hết rồi này À đội quân của thằng này đang tấn công đúng không? À bây giờ mình phải bắn lại đội mũ trắng à Trực thăng địch rồi luôn Úi sời Thôi xong Một quả B41 B40 Ui Ui Mày thế chưa kịp bắn Bạn nó Nó vác B40 Thôi thất thủ rồi Bị đội tấn công thất thủ rồi phải chạy bỏ chạm này rồi à? đánh nhau trên biển toàn chơi trên giàn khoan này rồi giàn khoan đổ Máy bay có kịp cất cánh không đây Ui dồi Ơ ờ, kìa Thôi thôi đừng điên nữa Lên máy bay đi Kazuhira. I heard explosions, Stick. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! You spy, bitch! Come on, start talking, bitch! Get up and start talking! Vẫn còn một quả nữa à? Mổ lấy một quả ra rồi. Vẫn còn một gói nữa Nổ Uầy, may con này kịp tỉnh đấy U Đúng rồi, mình nhớ là còn nó nó có có cái cảnh nổ mà. Nhưng vừa nãy thấy mổ ra được được quả bom mà lại thấy hơi hơi sai sai. favorite song? Nicola Bart. Immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? Thế là hết rồi à? Mỗi một phần đấy à? Cái này nó có có thể là nó chia ra DLC rồi. Em muốn chơi phần phần tiếp thì phải mua DLC rồi. DLC mới rồi. Uh ừ -huh. Ok. Vậy là tập này của chúng ta dừng ở đây thôi tựa game khá hay đồ họa ờ, đẹp ờ, cốt truyện cũng như là cách chơi cũng cũng ổn nói chung là mình vẫn thích chơi kiểu rình rập hơn nhưng mà chơi kiểu ờ, lao ra bắn nhau này thì được cái đã tay nhưng mà hơi dễ ok tập này dừng đây thôi bye bye anh em hẹn gặp lại anh em ở những uh, tập tiếp theo nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhớ nút chuông để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video mới còn bây giờ thì bye bye